Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha các bạn Để cập nhật những ờ, video ờ, về hoa Tết ha Thì hôm nay thì mình làm video cũng ờ, chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng bông dạng thọ Cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận chung kênh của mình Thì có một bạn tên là Phong Nguyễn á, Thì bạn này cũng trồng bông dạng thọ Và bạn đang bị cái tình trạng là sâu dễ bùa trên cây bông á và bạn hỏi mình á, có cái loại thuốc nào mà để xịt cho cái bông nhãn thọ của bạn nó được hết cái sâu dễ bùa hay không thì hôm nay thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em là hai cái loại thuốc ha mà để anh em ờ, xịt cái ờ, sâu giả bùa nó được hiệu quả ha vì ờ, nếu như là chúng ta xịt một loại thì nó sẽ bị kháng thuốc và nó sẽ không có hết nha mọi người rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào cái nội dung để mình chia sẻ cho các bạn ha rồi thì khi mà cái bông dạng thổ của mình các bạn mà nó bị ờ, sâu giả bùa như vậy đó mà các bạn mà muốn ờ, trị ờ, dứt điểm được nó thì ở đây thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là hai cái loại thuốc ha, để các bạn xịt mà cho nó được hiệu quả nha mọi người một là cái thuốc là Triga 100 SL thì thuốc này là thuộc dạng sữa nha nó rất là mát luôn và hai nữa là cái thuốc là dạng bột là Nilga 75WB nha mọi người đó thì hai cái loại thuốc mình chia sẻ cho các bạn là nó thuộc là dạng mát hết là các bạn xịt trên ờ, cây bông dạng thọ của mình là nó sẽ không có bị vàng lá cũng như là trái lá ha nhưng mà mình lưu ý cho các bạn về hai cái loại thuốc này ha một là triga hai là nilga đó là mình xịt ở cái cử đầu tiên thì nó sẽ hết có nghĩa là khi mà cây của mình nó ở giai đoạn mà còn nhỏ đó thì cái lượng mà sau giải bùa nó rất là ít bạn xịt là nó sẽ chết hết nó sẽ chết ngay nhưng mà ở cái cử thứ hai các bạn cái lần thứ hai mà sau giải bùa mà nó mà nó trở lại đó chúng ta xịt nó vô thì nó sẽ không có chết nha mọi người ha nó bị kháng thuốc rồi thì do đó thì mình phải là biết kết hợp thuốc những cái loại thuốc ờ, sâu thông thường ví dụ như là thằng rề ba thông nè của công ty Sigenta đó hai nữa là cái thuốc là ra đi ăn của ờ, công ty ba Baye nha mọi người ha thì ờ, đối với cái thuốc mà Triga thì mình sẽ pha với cái liều lượng là từ 50ml cho bình là 16 lít nước nha mọi người ha ở với cái cỡ thứ hai cái cử đầu tiên thì mình chỉ pha tầm đâu là 30 ml cho bình 16 lít nước là được rồi nhưng mà cái cử thứ hai á là phải pha là từ 50 lít trở lên ha đó đồng thời thì chúng ta sẽ kết hợp với cái thuốc là ra đi ăn thì một gói ra đi ăn như vậy đó thì mình sẽ là pha cho nó là 16 lít nước luôn là nó trùng nha mọi người ha nó thì mọi người xịt ở cỡ thứ hai là nó rất là hiệu quả nhưng mà thông thường các bạn là các bạn à, xịt ở cái cỡ đầu tiên đó, tầm đâu khoảng từ 5 đến 7 bữa là nó sẽ xuất hiện lại cái sâu dễ bùa nha nó thì các bạn ở cái, cái cửa thứ hai là bạn nên ờ, kết hợp thuốc để các bạn xịt nha mọi người đó còn về cái thuốc mà nêu ga này nè các bạn là cái thuốc này là nó thuộc dạng bột như lúc nãy là mình có chia sẻ đó thì do đó thì cái ờ, cách pha thì nó cũng sẽ khác với cái thuốc là Tri ga. thì đối với một gói mà uh, ờ, nêu ga 10 gram này các bạn thì các bạn có thể là pha cho nó là 16 đến 20 lít nước ha thì đối với cái cửa đầu tiên á, thì bạn có thể là pha cho nó là 20 lít nước nếu như là bạn xịt một mình nó ha tại vì trong cái giai đoạn đầu các bạn cây dặn thọ của mình mà nó còn nhỏ thì do cái lượng mà sau giải bùa thì nó cũng còn ít thì các bạn có thể là pha cho nó là 20 lít nước để các bạn xịt ha nhưng mà ở cái giai đoạn 2 á là các bạn là chỉ pha cho nó là 16 lít nước thôi và đồng thời á, thì chúng ta sẽ kết hợp với cái thuốc là radian hoặc là hàng rề ba thông ha để các bạn xịt cho nó cái hàng radian với hàng rề ba thông các bạn nó rất là hay luôn trên những cái cây bông dạng thọ của mình nó rất là hay trên những cái loại thuốc mà dòng lá nhám luôn nha các bạn ha chứ không phải là riêng cái thằng bông dạng thọ này này không đó thì do đó thì mình uh, chia sẻ cho các bạn thì các bạn có thể là, là áp dụng thử ha nó thì bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó thôi chứ mà nhiều bạn mà hỏi mình đó là xịt cái thuốc nêu ga với chi ga rồi nhưng mà <laughs> nó vẫn còn bị cái sâu giả bùa nó thì cái nguyên nhân các bạn là do nó kháng thuốc thôi thì các bạn là nên kết hợp những cái loại thuốc sâu ha thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn là thuốc ra đi ăn với cái thuốc là rề ba thông để bạn kết hợp nhưng mà do đó thì các bạn có thể là sử dụng những loại thuốc khác ví dụ như là vitaco miễn là nó thuộc dạng bột hoặc là dạng sữa dạng nước không phải là dạng ờ, nhũ dầu thôi trong những video trước mình cũng hay nhắc lắm cái dạng nhũ dầu là mình né mình né ra dùm mình nếu, nếu bạn mà xịt cái dạng nhũ dầu vô là nó cháy lá liền đối với cái bông dạng thọ thường thì nó còn đỡ đỡ nha đụng vô cái ban mai là rồi luôn nha mọi người ha nó cháy rụi luôn á nó mình lưu ý cho các bạn nhưng mà tốt nhất là các bạn là nên sử dụng những cái loại thuốc dạng ờ, cốm đi nó rất là hiệu quả luôn đó thì hôm nay thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn là hai cái loại thuốc để các bạn ờ, xịt trên cây bông dạng thọ mà trị cái sâu dẻ bồ ha thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình cũng như là các bạn nào có những cái group cây trồng á, mà các bạn ờ, thấy hay á, thì các bạn hãy chia sẻ giúp mình ha để kênh mình nó phát triển nha mọi người thì kênh của mình là hiện tại là đang trả lời câu hỏi cho những bạn mà đã bình luận trong kênh của mình ha nói chung là mình câu hỏi nào dễ thì mình sẽ trả lời ngay còn những cái câu hỏi nào mà nó cần sự chi tiết á, thì mình sẽ làm video như thế này nè để ờ, mình trả lời cho các bạn chứ thật ra hai cái loại thuốc triga và nêu này nè trên cái gói thuốc là nó đã nói là trị sau giải bùa rồi nhưng mà ở cái cử thứ nhất là, là nó hết nhưng mà cái cử thứ hai nó đâu có hết đâu thì do đó mình phải làm video mình nói rõ cho các bạn là nên kết hợp những cái loại thuốc sâu khác để xịt cho nó hết nó kiểu như vậy nha mọi người ha cũng như là cái cách uh, pha thuốc nó như nó như thế nào nó thì hôm nay thì cũng đã chia sẻ cho các bạn cũng khá là chi tiết nha rồi mình xin được à, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình nha